Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với bản tin sức khỏe. Ngay sau đây là những tin chính được chúng tôi cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Số ca mắc COVID mới ngày 27 tháng 2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Những thực phẩm giúp tăng sức đề kháng trước dịch COVID-19. Tính từ 16 giờ ngày 26 tháng 2 đến 16 giờ ngày 27 tháng 2 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 77.982 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 77.970 ca ghi nhận trong nước, giảm 804 ca so với ngày trước đó tại 61 tỉnh, thành phố có 64.285 ca trong cộng đồng. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó, Bắc Giang 1565, Lạng Sơn 1046, Phú Yên 777. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua, 62.304 ca một ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 205 ca mắc COVID-19. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 3 219.177 ca nhiễm, đứng thứ 30 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 142 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 32.588 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay.

Đồng Nai 101.051, Tây Ninh 89.934. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, 20.427 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi, 2.376.046 ca. 2. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.979 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.372 ca. 3. Số bệnh nhân tử vong tính từ 17 giờ 30 ngày 26 tháng 2 đến 17 giờ 30 ngày 27 tháng 2 ghi nhận 88 ca tử vong tại Y, Hồ Chí Minh 3 trong đó 2 ca từ các tỉnh chuyển đến, Đồng Tháp 1, Đồng Nai 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua, 90 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 40.050 ca, chiếm tỷ lệ 1,2% so với tổng số ca nhiễm. Bộ Y tế ban hành công văn phòng chống dịch COVID-19. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhu cầu sử dụng trang thiết bị y tế, bộ xét nghiệm SARS-CoV-2, máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu tăng cao dẫn đến việc khan hiếm nguồn cung, có hiện tượng đầu cơ, găm hàng hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán trang thiết bị y tế bất hợp lý, Bộ Y tế đã có văn bản gửi các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu trang thiết bị y tế về việc đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, để sẵn sàng và đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, chuẩn bị kế hoạch và phương án đảm bảo nguồn cung trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng thời chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu để phục vụ sản xuất nguồn hàng nhập khẩu trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt đối với bộ xét nghiệm SARS-CoV-2, máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu SPO2 đảm bảo giá bán ra phù hợp với với các chi phí đầu vào, không bán qua nhiều cấp trung gian, tăng giá bất hợp lý để đảm bảo bình ổn giá bán trên thị trường. Yêu cầu các nhà phân phối, bán lẻ thực hiện niêm yết giá, không gom hàng và tăng giá không bán cho các đơn vị thu mua, đầu cơ để tăng giá khi nhu cầu trong nước đang tăng cao, gây khan hiếm thị trường. Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp đối với cộng đồng, đạo đức kinh doanh, không được nâng giá, trục lợi trong các hoạt động cung ứng phòng, chống dịch. Những thực phẩm giúp tăng sức đề kháng trước dịch COVID-19 Nâng cao sức đề kháng của bản thân chính là biện pháp bảo vệ sức khỏe hiệu quả nhất, đặc biệt là trong mùa dịch. Sức đề kháng chính là khả năng của cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể. Đầu tiên cần ghi nhớ rằng chế độ dinh dưỡng cân bằng là tiền đề cho việc giữ cơ thể khỏe mạnh. Ngoài ra để nâng cao sức đề kháng thì chúng ta cần phải ăn nhiều hoa quả và rau xanh kèm với uống nhiều hơn 1,5 lít nước trong một ngày. Sau đây là danh sách các thực phẩm vừa nâng cao sức đề kháng, vừa có tác dụng phòng bệnh cúm. Tỏi, đứng đầu trong danh sách các thực phẩm để phòng cúm chính là tỏi. Có thể sử dụng tỏi tươi trong nấu ăn hàng ngày. Hàm lượng tỏi theo khuyên cáo của các chuyên gia là từ 1 tháng 3 tép tỏi một ngày cho một người. Không nên ăn quá nhiều vì ăn quá nhiều cũng có thể gây độc. Chế biến tỏi nên đập dập hoặc cắt lát tỏi sau đó đợi 10 đến 15 phút rồi hãy chế biến nhằm giữ lại tối đa công dụng của tỏi. Thêm nữa, khi chế biến không nên chế biến ở nhiệt độ quá cao. Nếu bổ sung tỏi bằng cách nấu nướng thì có thể dùng nhiều hơn 3 tép tỏi trong một ngày do trong quá trình nấu nướng một số công dụng của tỏi có thể mất đi phần nào. Thứ hai, bổ sung thêm trái cây trong khẩu phần ăn. Các trái cây thuộc họ cam quýt, vitamin C chính là chìa khóa để tăng cường sức đề kháng, bởi vitamin C làm tăng sự sản xuất bạch cầu. Các trái cây chứa nhiều vitamin C bao gồm bưởi, những quả thuộc họ cam, quýt, chanh. Do vitamin C không được dự trữ trong cơ thể nên việc bổ sung vitamin C phải đều đặn hàng ngày. Đối với người đau dạ dày có thể bổ sung vitamin C bằng một số loại như ổi, đồ đủ, rau cải thìa, bắp cải, rau mầm. Bổ sung vitamin tăng sức đề kháng cho bé bằng cách thêm trái cây vào khẩu phần ăn là vô cùng cần thiết. Ớt chuông đỏ, ớt chuông đỏ chứa nhiều vitamin C gấp 2 lần so với họ cam quýt ngoài ra ớt chuông đỏ cũng là nguồn cung cấp beta carotene dồi dào. Bên cạnh giúp tăng sức đề kháng, vitamin C còn có tác dụng giữ một làn da khỏe mạnh, còn beta carotene giúp cho mắt và da khỏe mạnh hơn. Bông cải xanh, bông cải xanh chứa hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào như vitamin A, C, E và dầu hàm lượng chất C. Đây là loại rau tốt nhất cho sức khỏe nên bổ sung vào thực đơn các món ăn của cả gia đình. Chìa khóa để giữ các vitamin và khoáng chất trong bông cải xanh là thời gian đun nấu càng ngắn càng tốt, hoặc thậm chí là không cần đun. Thêm gừng làm gia vị cho món ăn. Gừng có tính năng giúp giảm viêm, giảm đau hỏng và một số bệnh viêm khác. Ngoài ra nó còn giúp giảm cảm giác buồn nôn. Gừng giúp làm giảm các triệu chứng đau và làm chậm quá trình tạo cholesterol theo như một nghiên cứu mới đây trên động vật. Chế biến gừng vô cùng đa dạng, có thể dùng như gia vị trong bữa ăn, hoặc có thể dùng nấu chín, các gia vị ăn kèm, hoặc pha trà gừng để uống. Trà xanh, trà xanh là một chất chống oxy hóa tuyệt vời, ngoài ra trà xanh dầu epigallocatechin galate, hoặc EGCG, một chất oxy hóa mạnh mẽ khác trong khi EGCG là chất tăng khả năng sức đề kháng. Trà xanh cũng là một nguồn axit amin L-theanine tốt. L-theanine có thể hỗ trợ sản xuất các hợp chất chống vi trùng trong các tế bào T của bạn thứ ba bổ sung động vật có vỏ trong khẩu phần ăn hàng ngày, động vật có vỏ chính là một trong những thực phẩm xuất hiện trong tâm trí chúng ta ngay lập tức khi muốn bổ sung kẽm. Kẽm tuy không được biết đến nhiều như vitamin và các khoáng chất khác nhưng có tác dụng cực tốt giúp các tế bào miễn dịch thực hiện được tốt chức năng của nó. Một số loại động vật có vỏ có thể kể đến là cua, sò tôm, chai,